Cái bộ đồ chơi của Chi ra chơi với ông nội nè cô chú Nó làm cho ông nội ly trà Trắng trứng nha các bạn Sau đó thì mình sẽ đánh à, cái này lên cho đều mọi người Chị Chi nó đang trang điểm cho ba nó nè cô chú Quá trời quá Hello chị Chi Chị xin chào ông bà cô chú đi đây Vâng. hôm nay được ờ, năm sáu độ rồi cô chú cho nên là cũng đỡ lạnh nhìn sáng cái chi mặc cái ờ, cái bộ đồ kìa <laughs> ấm hay chưa hôm nay sáng thứ bảy chở cho chi đi học nhảy cô chú cuối tháng 2 là sẽ có một cái buổi biểu diễn ờ, cho tất cả các ba mẹ xem ở cái ở nhà hát đó mọi người cho nên là cô đã tập một cái bài nhảy này nè à, khoảng 2 tháng nay rồi đó rồi tập thêm một tháng nữa là tháng sau sẽ bắt đầu biểu diễn tại sáng nay em chơi em em hơi bị sổ mũi đó cho nên là em không có được vui cái cô chú tới rồi nè mọi người Hello Bây giờ chị xin chào ông bà cô chú ơi Hello bà Mày nói là lên xin chào bà cô chú Xin chào ông bà cô chú <laughs> Bây giờ Chi Chi đã đến phòng tập rồi nè nhưng mà đang ngồi đợi cô chú. Đợi đến lượt của mình bây giờ cái lớp đó là đang có mấy cái bạn nhỏ hơn đang tập. Cái phòng đó là hồi năm ngoái Chi tập đó cô chú. Cái lớp nhỏ là ba mẹ được vào trong chơi với con. Nhưng mà bây giờ Chi lớn rồi thì à, cái lớp lớn là cô tự dạy cô không có cho phụ huynh vào nữa mọi người. Chi Chi đã học nhảy xong rồi nè cô chú. nè cô chú cho chi đi học có học nhảy lúc nãy có cái à, hình dáng nè ghé đây ăn sáng xong rồi mới về nè mọi người ở đây giống như là cái nhà hàng nhưng mà buổi sáng người ta có bán à, đồ ăn sáng đó mọi người à, người ta bán kiểu như là buffet sáng á ăn sáng ở bên anh thì đi chỗ nào cũng có những cái món như thế này thôi mọi người có à, xúc xích thịt sông khói trứng nấm cà chua đậu bánh mì chứ không có cái gì nhiều đâu mọi người thấy một dĩa nhiều như vậy nhưng mà chia cho hai mẹ con đó cô chú cho Kim và Chi Chi chứ một mình mình là ăn không có hết một cái dĩa này đâu mọi người I'm bacon. That's a big one. Ừ, có gì nữa? Ăn này không? Nothing. Okay. Now what you doing now? Chị làm gì? Chị làm cho ông nội cái ly trà hả? am I having am I having uh, bacon egg and sausage? Are you cooking bacon egg and sausage for Brenda? <laughs> Lovely. Bây giờ đã về tới nhà rồi nè cô chú ông nội đến. Ông nội sáng uh, đi xem uh, cái anh anh nhỏ đá banh. Anh nhỏ đá banh xong rồi thì uh, Thank ông nội đến đây ăn trưa với lại uống cà phê xong một chút xíu nữa là sẽ đi à, xem cái anh lớn đá banh một chút xíu nữa ba với ông nội sẽ đi hôm nay trời lạnh đó cái hơi mưa bay bay nữa cho nên là chi nó muốn đi nhưng mà không có cho đi được lạnh lắm đứng ở ngoài sân bóng mấy tiếng đồng hồ chịu không nổi I'm gonna try this cup of tea nó lấy cái bộ đồ chơi của nó ra chi nó lấy bộ đồ chơi của chi ra chơi với ông nội nè cô chú nó làm cho ông nội ly trà oh, <laughs> Anthony và ba đã đi, đã đi ờ, xem cái ờ, cái anh lớn của Chi Chi xem đá banh thì bây giờ ba chị giờ gọi điện là sắp về cho nên mình sẽ làm cái món xà lách này nè cái xà lách với cái phô mai uh, mozzarella này nè uh, gửi về cho mẹ chồng mình lúc nãy mình cũng có hỏi ba chồng là mẹ có thích ăn cái phô mai này không thì ba nói là ba với mẹ rất là thích cho nên mình sẽ làm cái xà lách uh, cà chua và phô mai để gửi về cho mẹ cái này hôm qua mình mua nè mọi người cái parsley này nè mình sẽ cắt cái lá này trộn chung với à, cà chua luôn cắt cẩn thận chứ không là nó sẽ bị đứt cái cây ở trong Ồ, <laughs> tốt quá chừng tốt luôn nè thơm dữ lắm mọi người thơm lắm luôn sẽ cắt mấy cái cây to này nè cắt ở trên đây thôi để dưới cho nó nhảy nhánh lên nữa mọi người đó. xanh tươi non nõn luôn đó bao nhiêu đây là được rồi đó, để cho đây rửa rồi bây giờ mình sẽ làm cái xà lách này mình sẽ để cà chua vô đây mình cắt cái phô mai này ra cái đã cứ ờ, một lát cà chua là vài cái lá rau này nè mọi người xong rồi một lát phô mai nó cứ lên như vậy đó xong rồi mình sẽ cho một ít tiêu muối và dầu ô liu lên là ăn được rồi đó mọi người tùy mọi người có thích cho thêm nước sốt gì lên thì cho nha mình không có cái loại ờ, lá parsley này thì mình có thể ờ, dùng cái lá quế Việt Nam của mình cũng được nữa các bạn rất là thơm không biết là mẹ chồng mình có biết ăn ờ, thanh cua không nha các bạn nhưng mà mình sẽ làm cái món trứng cuộn thanh cua gửi về cho mẹ xem mẹ có ăn được không à, hôm qua mình mới mua nè mình làm cho mẹ ăn thử mình sẽ ờ, sử dụng năm cái trứng nha mọi người để trồng trắng và trồng đỏ riêng ít tiêu đây là thanh cua nè thanh cua thì mình sẽ xé sợi ra nha mọi người tại vì mình không biết là mẹ mình có ăn được không đó cho nên là mình sẽ à, cho ít thanh cua thôi chứ à, mình không có cho nhiều thanh cua lần sau nếu mà mẹ ăn được đó thì mình sẽ cho nhiều hơn rồi mình xé xong rồi mình sẽ cắt mình cắt nhỏ nhỏ lại như vậy nè mọi người đó cho cái thanh cua này vào trong cái lòng trắng trứng nha các bạn sau đó thì mình sẽ đánh à, cái này lên cho đều mọi người mình sẽ bắt đầu chiên mình đánh luôn cái chồng đỏ này nha các bạn mình đã làm xong rồi nè các bạn bây giờ mình cắt sẵn ra từng khúc như vậy cho ba chồng mình đem về luôn mình sẽ cho nước cam vừa xay vào đây nha mọi người xong rồi cho cái à, nước soda vô trang trí thêm một lá cam cho đẹp và một uh, ít lá bạc hà vô nữa cho nó thơm đó các bạn vậy là đã có một ly dạ. soda cam rất là thơm ngon luôn rồi mọi người Wait, wait, wait, yeah. wait. You want it? Yes, please. No. Let, let Jacob try it if he wants it, and I make him one. Okay. Okay, that's all to me. Where is he? Lấy nước này của check cup nè. Now don't touch it, Jay, don't touch it. Let check cup try it. Try it. Good. Yeah, yeah. like it. Yeah. Bây giờ đã ăn tối xong rồi cô chú mấy cha con đang chơi với nhau nè Tại vì hôm nay ở nhà mình đông đó ăn tối rất là rộn ràng à, chật vật luôn cho nên là mình không có quay mọi người chị chi nó đang trang điểm cho ba nó nè cô chú quá trời quá đất rồi mắt xanh mỏ đỏ chịu gì nổi trời <laughs> Just mix them. Tea Chi doesn't Chi Just Chi it Chi See, Chi Gigi. Chi how Chi See Chi I? Chi not Chi off. Chi just Chi it Chi Gigi, Chi do a lot of that one. Okay. Well done, Chi. Take him sour. Hey. <laughs> Girlfriend called Eleanor. Ah. So Eleanor will be made up to see that you're going to make your little sister happy. Bobby, I think you need to wipe it off now. Gigi, can I do some of Daddy's?